xin chào các bạn thì đối với người đàn ông những nam giới nam có cái thời gian làm tinh lâu luôn là những cái nam giới mà tự tin hơn trong cái chuyện tránh gối có những cái nam giới nam mà bị xuất tinh sớm hay là cái thời gian quan hệ ngắn chỉ từ hai tới ba phút thì luôn từ tí khi đối diện với người yêu hay là người tình của mình nha các bạn trong ngày hôm nay mình sẽ đưa đến các bạn trong sản phẩm trái xịt chống xuất tinh sớm Sibari Triton trong sản phẩm này sẽ giúp cho các anh nam giới có thể kéo da cái thời gian quan hệ ra trên 30 phút các bạn ạ giúp cho các anh có thể làm tin một cách lâu hơn dài hơn bền bỉ hơn giúp làm chủ được cuộc yếu làm chủ trong các tư thế các bạn ạ đây hàng cao cấp từ Mỹ thế cái trái xịt chủ xuất tinh sớm hay còn gọi là trái xịt kiểu dai thời gian quan hệ Shibari trái tên này thì đã được rất là nhiều các nám dễ ở châu Âu sử dụng rồi nè đấy là một trong những dòng sản phẩm tốt nhất tại thị trường châu Âu còn ở Việt Nam thì cũng đã có rất là nhiều các nám dễ đã từng sử dụng sản phẩm này và bên mình đã nhận được rất là nhiều các phản hồi tích cực đây hàng của Mỹ nha các bạn thành phần chỉ là Leokin đây Leokin các bạn 10 mg các bạn thấy không rất rõ ra với thông tin các bạn và bên dưới nó sẽ có mã vạch để giúp cho bạn có thể tất cả thông tin từ đây website các bạn ạ đây website đã tên duyệt đây và đây, đầy đủ thông tin các bạn không? giá sử dụng của nó tháng 1 năm 2020 cực kỳ lâu các bạn ạ một trái xịt như vậy sẽ có dung tích là 30ml các anh có thể sử dụng từ 30 lần trở lên nha các bạn 30 lần quan hệ thậm chí lên tới 40 lần đây đây là trái xịt của nó rất là nhỏ gọn có tiền lời thì nếu tính toán cái mỗi lần mà mình quan hệ nó cũng không nặng là bao nhiêu hết của nặng nhưng mà là giúp cho các bạn có thể làm tiền một cách lâu dài và bền bỉ sản phẩm trái xịt này nó an toàn tuyệt đối thẩm thấu nhanh qua giá nên các bạn cứ yên tâm những lúc mà mình sử dụng ngoài chế dòng sản phẩm trái xịt chống xuất tiến sớm bên mình còn cung cấp ghép titan làm táo dương vật hay là nước hóa kích dục nha bạn đây các loại sản phẩm với cục cương dưới của nhật bản của mỹ vân vân thì các anh nam giới nam đang bị yếu sinh lý rối loạn cương dương dương vật không thể cứng cứng hay là muốn tìm hiểu về các trong sản phẩm với sạch tối tổ chức tình dục vân vân thì có thể liên lạc với mình qua số hotline 0974 47 557 để được tư vấn và hỗ trợ bên mình sẽ giao hàng toàn quốc đồng gói hàng kín đáo nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm những khi mình đặt hàng ở bên mình đây các bạn cứ yên tâm các bạn cũng có thể kiểm tra hàng trước khi trả tiền nha bạn đây hàng chính hãng cam kết 100% sử dụng có hiệu quả còn bây giờ mình sẽ xin phép cho tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip bên sau